mình chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đổi mật khẩu Wi-Fi FPT của nhà mình. Trước tiên mình mở ứng dụng Chrome lên, sau đó mình mở tab mới, nhập số, nhập vào đường link, vào để đổi mật khẩu Wi-Fi 192.168.1.1 Đây là đường link cổng nhà của mình. Các bạn cứ nhập vậy là nó mở được đường link này rồi. À sau đó enter enter đó bằng nhập tên tài khoản và mật khẩu để vào cái uh, uh, modem á bạn có biết cái modem cái modem mà cục để nhà mình nó bằng nhập vào mới đổi được sau đó mình nhập mật khẩu tên nhập, đăng nhập vào sau đó nó nổi lên một cái bảng như vậy và như vậy rồi các bạn muốn đổi mật khẩu hoặc là tên bằng nhắm vào cái uh, biểu tượng uh, wifi phát wifi này nè wireless startup sau đó bạn nhấn vào SSID Đây là tên mật khẩu, tên tên wifi của mình, mỗi muốn đổi nè, XID nè, name nè, my name nè, name. Bạn đổi tên gì bạn đổi, rồi sau đó mà apply là nó đổi tên. Rồi thứ hai, bước thứ hai mình đổi mật khẩu wifi là mình nhấn vào Wireless Security. Security. Đây là mật khẩu wifi bạn muốn đổi tên bạn đổi một khẩu chữ ký tự gì mà bạn nhớ sau đó bạn bấm apply đây là cách đổi mật khẩu wifi trên máy tính ờ, chúc các bạn thành công và đừng quên đừng quên ghé vào à, youtube mới của mình nha đây là youtube mới của mình để ủng hộ kênh bấm nhau bấm vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn một nút like để ủng hộ mình បាទសូមគោរពសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ channel វិទ្យាជាតិកម្មការរបស់ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមបងប្អូនជួយចុច like share និងដាក់បណ្ដឹងម្ដងមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទmong các bạn sẽ ủng hộ Bye! Hello, mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đổi mật khẩu Wi-Fi FPT trên điện thoại. Trước tiên mình nhập vào cái đường link trên Google Chrome, ứng dụng Google Chrome. Một mình nhập số 9 192.168.1.1 sau đó ok. Nó hiện lên cái bảng nhập mật khẩu mình đăng nhập vào đây mình đã đăng nhập trước rồi mình có tên trong đây bạn có ờ, tên mật khẩu thì mình đã lưu trong máy tính một máy điện thoại rồi mình không cần nhập thêm mình chỉ tiếp tục thôi ok sau đó đăng nhập đó mình đã vào được wifi nhà của mình đây mình muốn đổi mật khẩu hoặc là tên của wifi của mình mình nhập vào cái Violet Start Startup lúc đó nó hiện cái bảng này Đấy, bảng này mình nhấn vào Violet uh, Violet Security đây là mình đổi uh, uh, nhập vào XXID là tên đây tên của mình đây đó mình đổi tên gì cũng được hết trơn mình muốn đổi tên gì mình đổi nhưng mà mình không có đổi mình, đã có tên này rồi bạn muốn đổi tên chỉ để như vào đây giả sử như các bạn muốn ờ, đổi uh, mật khẩu wifi thì bạn bạn vào nhắm vào zoom lên như này, này. zoom lên uh, ờ, vlet security ok đó là nó nó vào cái mật khẩu đó bạn zoom xuống trở lại đây mật khẩu wifi đây đó sau khi bạn đổi xong bạn nhập số gì bất kỳ số nào mình nhớ sau đó mình bấm apply này apply này là mật khẩu wifi sẽ đổi chúc các bạn thành công